vào một ngày tôi không còn nữa các bạn hãy suy ngẫm về những câu nói này nhé vào một ngày tôi không còn nữa người ghét tôi nhảy múa vui mừng người thương tôi nước mắt lưng tròng ngày thứ hai thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây người ghét tôi nhìn nấm mộ của tôi niềm vui hiện rõ trên gương mặt người thương tôi chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối một năm sau, thân thể của tôi đã dã tan, nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi. Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư từ hậu nhắc đến tên tôi, họ vẫn còn gương mặt buồn bực. Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ. Mười năm sau, tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi. Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi, có chút trầm lặng cuộc sống dần dần làm phai mờ đi tất cả. Vài chục năm sau, nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi đi rồi, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét tôi, đã quên tôi rồi, người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước đi vào nấm mộ. Đối với thế giới này, tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, tôi phấn đấu cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ, cả cuộc đời mà tôi cố giữ, cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào. Đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn, cũng có một ngày phải đi đến bước cuối cùng của nó. Đến kiếp sau, lại tuần hoàn như vậy, sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Không nên đem ánh mắt của người khác làm thước đo cho mình. Yêu thương hận thù cũng chỉ tồn tại khi mình còn sống, mỗi ngày đều hạnh phúc thì tuyệt rồi. Trong lòng chân quý những gì đáng chân quý, bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng,